dạ hôm nay à, là chủ nhật ngày 30 à, tịch mình với con heo á, đi à, Cần Giờ đi Cần Giờ thì đi đường đây lên đường Nam Sài Gòn giấc này cũng khoảng tầm ba giờ mấy bốn giờ mình đi từ Long An lên mình đã tới uh, quyền lực Giờ mình đi đường uh, Nam Sài Gòn à, Nam Sài Gòn thì ờ, có một đoạn uh, rất là xấu Giờ bắt đầu vào Nga ngoài vô qua đường Nam Sài Gòn nó có một đoạn rất là xấu qua chừng hai cây xấu hai cây đoạn đường rất là xấu rồi là đi chậm thôi giấc này ờ, thì cũng có giao ờ, thông đứng được lên Sài Gòn cái gì à, ờ, giao thông đứng gần tới cầu sông cổi cách cầu sông cổi không lại cây số mấy trăm thước à Thank you. cuối cùng thì cũng đã tới rồi Bến Phà và Bình Khánh ta còn vẫn còn bị tốt Nè, ra tay đi, ra tay, lên tay đi cháo ha ờ, ờ cháo thì sáng ngày giao tốt hơn ăn xong rồi ăn xong rồi tiếp tục lên đường quân bình là 50 ngàn một phần ở đây là cô chú bán vậy nhưng ờ, ờ, gian hàng nào cũng vậy hết trơn á ờ, đi lựa cũng vậy thôi à ngoài chỗ này ra thì ở bên chợ hàng dương nó cũng bán à, đông như thế này đông nhiều hơn thế này nữa mà nó rất là đông à, người khá là chen nên mà nếu mà có những bạn nào mà muốn mà đi đây cắm trại á là mình khuyên là nên chạy lên chợ Cần Thạnh mua đồ xong rồi mới đi vòng đường trên xuống vòng bên trên là mình có thể chạy xe hôm vô được mình gì đó mình cắm trại mình đốt lửa mình nướng rồi mình ăn mình chơi thoải mái hơn ăn xong rồi thì ra biển chơi thôi hôm nay trời cũng khá là đẹp nên à, cũng không có nắng mấy gió cũng mát như là mình thấy nước biển cũng à, khá là trong nên có thể là tắm được cũng không có cũng sạch lắm chứ không có rác gì đâu rất là sạch cả đập người nên mà bán à, thì cũng đủ loại hải sản trong đây nè nó nhưng mà người rất là đông đường nhỏ nhưng mà người đông rất rất rất là chen nên là phải đi phải cẩn thận uh, tiền bạc như là các can sức nữ trang này kia là trộn giờ bây giờ thời buổi bây giờ thì rất là nhiều người xấu người ta sẽ cà trộn vô móc túi này kia móc tiền này kia các bạn nên như đây là nhớ là đi là cẩn thận tiền bạc trong đây thấy hải sản cũng ờ, khá là tươi chứ không có rẻ mấy đâu nói chung là cũng được thôi chứ không có rẻ mấy theo mình nếu mà rẻ thì các bạn sẽ nên đi uh, La Ghi hoặc là Bình Châu thì nó hải sản nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nhớ là những ai đi lần sau là tới cổng đó không được vô cổng này cổng này là không có vô chưa em thấy nó đúng không ở trong mình ra được mà mình vô không được bây giờ là bắt buộc là muốn đi xuống đi chơi á là phải đi đường dưới và chồng lên là mình sẽ chạy xe vô vô mình chạy xe vô tới đó tới đó tới từ đó mình chơi được luôn nó bắt cả xe ngoài đây hoặc hoặc là bắt xe trọng cái nó bắt mình nó nó bắt ờ, người của nó đó rồi chở đi trọng nữa chở về hai ba chục ngàn đó chúc mọi người một ngày mới an lành và nhiều thành công mới và cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình